bạn trở lại nhóm review hôm nay nhóm review giới thiệu với các bạn là bộ điều khiển wifi smart 4G đây VKF SR04 này các bạn thấy hiện tại mình đang có là à, bộ điều khiển chúng ta thì à, bộ điều khiển này sử dụng con chip ep 826612 đây, chúng ta ep 826612 đây ở đây mình có một à, heater 2P dùng để cấp nguồn các bạn thể thấy thì đây chúng ta có ký hiệu là dương 12V và GND thì các bạn sẽ phải chú ý cấp đúng nguồn âm dương cho module này ở đây thì chúng ta có một dãy ờ, bốn uh, cái heater 2p nữa ở đây uh, sẽ là để ra chân cho bốn cái relay này đây các bạn để thấy ờ, phía sau này chúng ta có ký hiệu relay một hai ba bốn đây đây sẽ ra các tiêu điểm thường thở của bốn cái relay này ở bên hông này thì các bạn sẽ có bốn con led để báo trạng thái của bốn cái relay này nữa đây, đây chúng ta có một mắt IR để điều khiển thông qua điều khiển hồng ngoại thì các bạn có thể học lệnh từ bất kỳ cái tay điều khiển nào cho cái bộ này thông qua mắt này Đấy, thì ờ, tức là đây chúng ta có hai phương án điều khiển một phương án điều khiển thông qua wifi và một phương án điều khiển trực tiếp thông qua ờ, remote hồng ngoại cái cách sử dụng của module này thì chúng ta sẽ cấp nguồn 12V vào đây sau khi cấp nguồn vào nếu như module FP của chúng ta chưa được ờ, cài đặt chưa được kết nối thì chúng ta sẽ có led ở trên này sẽ nhấp nháy với uh, tần số khoảng 0,1 giây các à, bạn đấy là bản led chúng ta bật link rất là nhanh Đấy, thì uh, để uh, kết nối cho cái uh, mô này thì các bạn uh, sẽ làm như sau đây đầu tiên thì các bạn sẽ vào phần uh, wifi đây các bạn sẽ thấy là module sẽ phát ra một cái wifi có tên là S chip đúng không ạ 3413 đấy thì cái dãy số đằng sau đấy nó sẽ khác nhau tùy vào từng cái sản phẩm đấy, thì các bạn sẽ tiến hành connect với cái mạng này đấy, các bạn có thể làm trên máy tính hoặc là làm ở trên uh, điện thoại của chúng ta thì đây à, sau khi uh, vào à, kết nối xong thành công với wifi do thiết bị phát ra thì các bạn sẽ tiến hành nhập địa chỉ là 192.168.4.1 thì chúng ta sẽ có một cái giao diện web như này Đấy, ờ, các bạn nếu bạn nào làm với SP rồi thì các bạn thấy đây là giao diện Smart Config quen thuộc trên SP Đấy, thì đây mình sẽ nhấn là config wifi đây Đấy, thì ở đây module sẽ tự động uh, quét ra chúng ta các cái mạng wifi ở xung quanh nó mà nó có thể kết nối thì đây các bạn sẽ chọn được nó kết nối với mạng wifi nhà mình Đấy, bấm bảo hành bấm uh, password vào đây đây thì ở đây các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có một cái mã đúng không ạ còn một thiếu một cái mã nữa thì cái mã này chúng ta sẽ lấy từ cái ứng dụng Blink đây. các bạn có thể lấy cái mã đây là phần ứng dụng Blink à, ờ, thì đi kèm ở bên dưới video này mình sẽ chèn cái bộ ờ, tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết của module này đây thì ở đây cái mã đấy các bạn sẽ lấy đâu đấy, thì ở đây chúng ta sẽ ờ, các bạn chú ý cho mình là các bạn sẽ tải ứng dụng Blink về này đấy, sau đấy các bạn sẽ dùng ứng dụng Blink để quét cái mã QR này đấy các bạn à, sẽ quét cái mã QR này bằng cách này ở trên ứng dụng Blink các bạn đây trên ứng dụng Blink các bạn sẽ thấy có một cái biểu tượng ở đây các bạn bấm vào biểu tượng này đấy xong các bạn dư vào để quét cái mã QR này thì à, ứng dụng Blink nó sẽ tự động lót về cho chúng ta một cái project như này đấy các bạn thấy được chưa vậy để lấy được cái mã đấy thì các bạn sẽ lấy ở đâu thì các bạn sẽ bấm vào biểu tượng à, hình à, đa giác ở đây đây các bạn kéo xuống dưới đây cái mã chúng ta sẽ nằm ở đây các bạn AUTH token này các bạn sẽ bấm copy Đấy, đây chúng ta có hai phương án một là phương án là các bạn gửi cái mã đến đến cái địa chỉ email mà các bạn đã đăng ký ứng dụng Blink thứ hai là các bạn thấy copy trực tiếp thì đây mình sẽ chọn copy trực tiếp các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái mã ở đây đúng không ạ bây giờ mình sẽ tiến hành ờ, gửi cái mã này lên Rồi. thì ờ, mình sẽ lấy cái mã này đây sau khi có cái mã thì các bạn sẽ tiến hành dán cái mã vào đây và bấm xếp để đẩy hết các cái thông tin này xuống cho ESP của chúng ta đấy, các bạn thấy đấy đây như các bạn thấy thì ờ, sau khi gửi xong cái chuỗi mã xuống đây, thì chúng nó sẽ báo chúng ta là vui lòng đợi để kết nối lại với mạng của SP đấy. thì ờ, đây đồng thời lúc này thì các bạn sẽ thấy là cái đèn ở trên EP ờ, của chúng ta sẽ bắt đầu nháy chậm lại đấy. Đấy, nếu như nó nháy chu kỳ một giây thì cái việc là uh, kết nối vào với mạng wifi và kết nối đến cái máy chủ Berlin của chúng ta đã thành công Đấy, thì uh, các bạn sẽ quay lại với cái ứng dụng trên điện thoại đây các bạn sẽ lại vào phần ứng dụng Berlin đây các bạn sẽ chạy ứng dụng của chúng ta lên thì đây các bạn sẽ nhấn cái nút hình tam giác đây nút play Đấy, các bạn quan sát cho mình là nếu như ở đây chúng ta không thấy có hiện thông báo là device uh, not connect thì nghĩa là thiết bị chúng ta đã connect thành công đây mình sẽ à, demo điều khiển thử này mình sẽ bật này đấy các bạn thấy đây led chúng ta cho đây bật này. bật này. bật không ạ mở hết đây chúng ta hai nút mở hết và tắt hết thì đây mình sẽ bấm tắt hết này đây các bạn thấy là đồng thời với việc là các relay trên này tắt thì các đèn thông báo trạng thái R1, RL1, RL2 đây chúng ta sẽ tắt đấy, thì mình sẽ bấm mở hết này đấy, thì để, các bạn sẽ thấy là các cái à, biểu tượng như này nó sẽ sáng lên báo là relay chúng ta đang hoạt động Đấy. thì ở đây à, ví dụ như ờ, mình sẽ thử tắt một delay ở trên này đi xem là trạng thái có được cập nhật lên đây không đây các bạn thấy là mình sau khi mình nhấn nút để tắt hết thì toàn bộ các cái ở trên này tắt thì ở trên này sẽ bao tắt đúng không Đấy, mình bật lên này Đấy, tắt hết Đấy. thì cái ứng dụng và link này hiện nay đang được sử dụng khá là phổ biến và nó có ờ, vừa rồi thì chúng ta đã có cả máy chủ ứng dụng Blink đặt ở Việt Nam Đấy. này là một máy chủ phát triển free cho các ứng dụng IoT đơn giản thì các bạn hoàn toàn có thể tận dụng cái này để xây dựng cho mình một hệ thống ờ, điều khiển thông minh như đây uh, video giới thiệu về bộ điều khiển Wi-Fi Smart 4 Relay WSR04 của nhóm review hôm nay là hết cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo